sẽ là một em tuyệt phận là con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. tựa và chăm cho anh hi ông bà anh đi qua kiếp người chẳng vướng nợ flow whip pills script screw pack a deal pack a blunt keep it blunt yo eu tô eu tô caindo Cara, mas que as... 50 tin nhắn nổ mạng và được tặng 2 GB truy cập internet thả ga luôn và còn hơn thế nữa tặng 100% 4 tiền nạp đầu tiên tặng 30.000 đồng trong 12 tháng tiếp theo ưu đãi trong 12 tháng chỉ với 25.000 đồng thật tuyệt vời đúng không nào gọi liên mạng giá rẻ nhất chỉ có 690 đồng một phút mà thôi vâng ai muốn mua sim Vinaphone vừa rẻ vừa đẹp nhanh chân tấn công vào đây nào hàng giảm giá 50% Eu ia pedir ela em casamento depois da minha formatura. Tá, tem ngoại thất không to như người ta lép thì cút cút ra ゼブルスペル東條さん聞いていいっすか肩の印のことなんすけど À, không, thực ra đây là một cái ngẫu hứng của Tùng và, và chị make up của Tùng thôi Tha thu mà, sao Tùng vẽ lên thôi Tha thu mà, tha mà thu mà, sao Tùng vẽ lên Tha mà thu, đây là một cái ngẫu hứng của Tùng và Tùng vẽ lên thôi TV.